Xiaomi SE có thấy rằng á, là những cái hoa này á, rất là đẹp không? Hôm nay Phong Cận SE đã gọi là tới đây tận tình để chuẩn bị để tặng cho Xiaomi đó. <laughs> Ủa thích lắm luôn hả? Trời đất ơi tôi biết ngay mà Trời đất ơi tôi chuẩn bị là chỉ có thích thôi ờ, Bây giờ Sammy SE có thích đó, gọi là ngắm thêm những cái loại hoa khác không? Bây giờ tôi đi hái cho Sammy SE nha Thích hả? Trời đất ơi được rồi Vậy thì bây giờ á bà đứng yên ở đây nha Tôi sẽ tới cái chỗ kia kìa để tôi lấy hoa về tôi tặng cho bà nha Chịu không? Ok, bà đứng đây đợi tôi xíu nha, bây giờ tôi sẽ đi hái ra cho bà liền nè. Tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái gì đằng kia vậy ta? Ê, sao bị hết nè, sao bị hết nè, bà lên đây nhìn nè, có cái gì đằng kia kìa. Ê, sao bị hết nè, ơi, sao bị hết nè, bà có biết cái chỗ đó là cái gì không vậy? Nhìn lạ quá. Bà có không biết hả? Rồi, thôi được rồi, bây giờ tôi nghĩ là tôi với bà tới đó coi thử đi, cái đó là cái gì nha, đi thôi, let's go. tòa lâu đài à, Nè Samir nè Trời đất ơi Kẻ nào lại dám xây lâu đài bên trong cái cái cái địa bàn của chúng ta vậy hả Tên này to gan thật đó Samir nè Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bên trong Để xem kẻ đó có cuộc đang muốn định làm gì trong địa bàn của chúng ta đi nào à, Để ta xem rốt cuộc bên trong đây là cái gì nè Cái <laughs> tên kia Ngươi là ai hả <laughs> Các ngươi không biết ta là ai sao? Xin tự giới thiệu, ta chính là Hất Ghi Địa Ngục. <laughs> Hả? Hất Ghi Địa Ngục? Cái tên kia, tại sao ngươi lại dám xây cái lâu đài này bên trong địa bàn của ta hả? <laughs> địa bàn của ngươi sao? ta nói cho ngươi biết, kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó làm vua. Và ta Tất nhiên là ta mạnh hơn ngươi rồi à, à, à, à, à, à. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám tự nhận là ngươi mạnh hơn ta sao? À, được rồi, hãy xem sức mạnh của ta đây Ngươi nói cái gì cơ Xem sức mạnh của ngươi sao Để ta xem, ngươi làm được cái gì Vậy thì bây giờ, hãy xem hỏa diễm sơn của ta Tưởng thế nào Yếu siêu Phong <laughs> cận SE cũng chỉ được như vậy thôi sao <laughs> à, Bây giờ ta sẽ bắt cóc Sammy SE <laughs> Đi theo ta nào Ê, à, à, lửa đâu quá vậy à, lửa gì mà đâu quá vậy youtube của mình nè và lại là mình phong cận tv đẹp trai những hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft để bạn ơi trời ơi chắc là có nhiều bạn nhớ mình lắm đúng không nhớ nhất là cái khuôn mặt đẹp trai của mình ở trong minecraft cái gì trời không hổ danh là người đẹp trai nhất hero team ờ, cái gì cái gì ối ờ, sao chị sao dạ, cái gì ra trai nghĩ sao mà mặt đẹp trai nhất rồi trời thì ghê trời tôi là tôi là bạn trai câu duyên khen người ta câu cũng không được nữa hey, mấy bạn ơi hôm nay mình có một cái điều này rất là đặc đặc biệt muốn giới thiệu cho bạn nè mấy bạn có nhìn thấy xung quanh mình là chỗ nào không đây mấy bạn thấy lạ dạ, lắm đúng không lạ lắm đúng không Ủa? trời ơi xin giới thiệu với các bạn nha trời thôi, à, quên từ từ khoan từ từ hãy giới thiệu hãy cho mấy bạn xem thử cái này là chỗ nào đã đây mấy bạn nhìn nè đây mấy cái ngôi nhà đó bạn có nhìn mấy bạn có đoán được cái này là cái gì không bạn đoán được gì không bạn comment thử đi bạn bạn comment thử đi à, bạn nào comment đúng á mình sẽ thả tim thả tim nè à rồi ok các bạn có 5 giây đi comment nha năm bốn ba hai một rồi hết <laughs> xin giới thiệu với bạn đây chính là làng Hero Team phiên bản mới Đây đó nè Ui đẹp dữ vậy sao tôi biết giết trơn vậy Trời, trời. trời ơi sao mà biết được hả mấy bạn à, đã nhìn thấy cái ngôi làng Hero Team của bọn mình à, những cái ngôi làng cũ bạn sẽ thấy rất là nhiều đúng không? Bây giờ bọn mình đã có được thêm làng mới nữa bạn. Đây mình sẽ review làng mới cho bạn xem nha. Thì tất nhiên rồi, tôi sẽ review nhà của tôi trước. Xin giới thiệu bạn, đây là nhà của tôi nè. Ấy, à, nhà của tôi hơi bị đẹp luôn nha. Thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Ok. Còn bên đây là nhà của Sam nè. Đây, giới thiệu Sam, nhà của Sam ui đẹp vậy ủa sao nhà tôi có cái đầu của tôi nè nhìn cân xỉu luôn đúng Trời rồi xinh, xinh. nhìn cái cái cái nhà của sam là nó có nó có cái đầu của sam đó bạn còn nhà của mình thì có cái đầu của mình bên này nè đó còn bên này nè xin giới thiệu với sam đây chính là nhà của simmy và kairon đó ôi Ê. trời đẹp vậy ê ê ê sam sam bà nhìn nè cái cái cái nhà của kairon là nó có số 19 trên đây nè đó chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của kairon nè <laughs> hợp lý không hợp lý không đó rồi ở bên này không còn nhà chứ luôn. ở bên này thì có nhà của Camui nè nhà của Mr Dịch nè nói chung là rất là nhiều nhà luôn sắp tới á, bọn mình sẽ quay một cái video là là chuyển qua làng mới các bạn hãy nhớ đón xem nha các bạn nha à, à, à. ok à mà khoan đã từ từ lại lại lại sao này sam cho coi này nè bên này nè à, nhà của ông dịch á nhà của ông dịch đó là được xây ở giữa một cái hồ bơi luôn thích ơi là thích luôn nè trời ơi à. nhưng mà sao kỳ quá mấy bạn ơi tính ra nha là dịch đó thì dịch ở ngoài hồ bơi nè tính ra tôi với sam cũng là cá mập với với với, với cá heo mà bọn tôi cũng sống dưới nước mà sao không được ở hồ bơi ta buồn dễ sợ luôn ừ, á tôi hơi bị thích bơi luôn Ai, buồn ghê thôi Sam ơi bây giờ tôi nói bà nghe nè Bây giờ bọn nhà bọn mình không có hồ bơi ấy Thôi bây giờ bọn mình bơi tạm cái hồ đi ha Bơi thử rồi cái hồ bơi mới của làng Hello Team mới Coi nó có nó có gọi là mát y như là cái hồ bơi ở ở ở làng mình đúng không ha được không ok luôn tôi chào. ok ok à, trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn bạn ơi rồi sam ơi bây giờ tôi với bà đếm một hai ba xong rồi mình nhảy xuống dưới à, tắm biển nha được không rồi ok chuẩn bị sẵn sàng rồi chuẩn bị sẵn sàng nha một hai ba nhảy uh, à, cái gì vậy ôi, ôi, ở trong làng ừ. hero team mới vừa xây mà ai ai ai mua con gì về về về nuôi như thế ghê vậy quay con này cái quái gì vậy á ủa à. xin giới thiệu với tất cả các người tên của ta chính là hất ghi địa ngục à, <laughs> cái gì hất ghi địa ngục ơi đợi đợi xíu nha để tôi uh, bấm điện thoại để gọi điện cho dịch coi ai nuôi hất ghi trong làng hất ghi địa ngục là tên ủa nuôi là bé của con nào vậy ngươi dám đùa với ta hả người đang đứng đối diện với một con hất ghi địa ngục đáng sợ như ta mà ngươi dịch lại dám nói vậy hả ủa hất ghi địa ngục ủa đáng đáng sợ ủa vậy là ngươi là quái vật hả đúng rồi cái gì đó à, từ nãy giờ ta tưởng ngươi là là là là thú cưng của ai đó nên ta đâu biết đâu. Ai ờ, da, ai da trời. Trời ơi, trời ơi, đâu có sao kia sao ngươi dám đánh phòng còn hả ơi trời ơi sam ơi cái con này đúng thiệt là yêu quái rồi nó dám quýnh tôi mà nó quýnh cái đâu ơi đâu luôn á sam ơi Ê, ờ, nhưng mà chứ sao nhưng nhưng mà ngươi ngươi ngươi tới đây làm gì hả <laughs> Ê, ta nghe nói là làng Hero Team vừa mới chuyển tới đây hả? Ừ, công nhận là làng cũng đẹp thật đó Hôm nay ta tới đây để phá hủy hết tất cả ngôi làng này Cũng như là tiêu diệt hết tất cả thành viên Hero Team <laughs> Cái gì? Tiêu diệt thành viên Hero Team <laughs> Vậy là ngươi sai lầm rồi hất kỳ địa ngục à Bộ ngươi không biết Hero Team là ai sao Hero Team có nghĩa là nhóm siêu anh hùng đó ngươi biết mà Nếu mà ngươi muốn đụng đến Hero Team Thì hãy bước qua sát của ta yeah! À, thấy à, ấy à Mấy tình nhân à, Sợ chưa, ấy à Ôi cái gì, ấy à đâu à Ôi, oh my god Ấy đâu à À, đâu <laughs> à Boy, bây giờ phải bắt cóc cô Sammy này về lâu đài của mình mới được <laughs> Đi tới nào quá <laughs> Phong Cận, Phong Cận, tỉnh dậy đi Phong Cận hey, Tỉnh dậy đi à, à, Trời đau đầu quá Ủa, đây là đâu Chuyện, tỉnh dậy chuyện đi, Phong gì, Cận. chuyện gì đã xảy ra Ủa, Ủa? Ê, ê. tỉnh dậy, tỉnh dậy, leo lên Ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê. Ông cận SE Ủa trời ơi Ngươi xuất hiện ở trong làng này làm gì Hả Tính phá hủy gì nữa đúng không Ôi trời đất ơi phá hủy cái gì mà phá hủy hả Cái tên này Sao ngươi có nghĩ ta là người xấu hoài vậy hả Ủa Tại ngươi là không cận SE Ngươi không phải người xấu Vậy là ngươi là người tốt Tào lao Thôi thôi bỏ qua cái chuyện đó đi Ôi, Trời đất ơi ta đang có cái chuyện này cứ là gấp Cần phải nói với ngươi nữa nè Ủa mà tại sao có chuyện gì mà ngươi lại kiếm ta Ngươi nói đi Sammy é SE Cô ấy đã Đã bị bắt cóc rồi Ủa Ủa thì liên quan gì ba Tính ra Sam với em bị bắt cóc Hai người đều là kẻ ác hết Ta đâu có liên quan gì đâu Tiện ngươi ngươi tìm ta làm gì hả Ây da à, ờ, Ngươi dám nói gì à? Ngươi dám nói không liên quan hả à, Ủa chứ sao Ngươi có biết rằng là Sammy SD của ta đã bị bắt cóc bởi cái tên hất ghi địa ngục không hả Trời ơi Ủa, Ủa gì bắt cóc bị hất ghi địa ngục Ủa ta tưởng các ngươi chung một đồng bọn với nhau Ôi nhưng mà ta nói ngươi nghe nè Sammy SE bị Husky địa ngục bắt á Thì càng tốt cho ta chứ sao Để cho các ngươi khỏi phá họ khỏi gọi là quậy phá ngôi làng của bọn ta Trời ơi À tao quên nói với ngươi một điều rằng là Sammy của ngươi cũng bị con Husky địa ngục bắt cóc rồi ừ. Hả cái gì Sammy của ta cũng bị bắt rồi hả Trời ơi thì có Để ừ, gì ừ, Ủa à, Cái gì Sammy của ta cũng bị bắt rồi hả chứ còn cái gì đó trời đất ơi đó là lý do bởi vì sao mà hôm nay ta tới đây để kiếm người nè Sammy S nè cũng như là Sammy hai cô gái ấy đã bị thực ghi địa ngục bắt cóc rồi Ai, Đâu, trời ơi. không được trời ơi ngươi trả Sammy lại cho ta trả Sammy lại cho ta đây nè, ta nói cho ngươi nghe nha Ngươi đừng có nghĩ là hôm nay ta tới kiếm người là ngươi có thể đánh ta nha Ngươi đừng quên ta là SE đó ờ, ờ, Ủa nhưng mà ngươi ngươi ngươi là SE Ngươi ngươi mạnh đến như vậy Thì tại sao ngươi không đi giải cứu Sammy đi Ủa mà ngươi tìm ta làm gì hả Trời ơi, nếu mà ta làm được như vậy rồi thì ta đâu có cần tới đây Cái tên hắc ghi địa ngục đó, hắn có nguyên một cái tòa lâu đài luôn á Bên trong cái tòa lâu đài đó toàn là thuộc hạ của hắn Cũng như là sức mạnh của hắn rất là kinh khủng Một mình ta không thể nào chống chọi lại được hey. Ờ, ừ cũng đúng ha Tính ra thì một mình ta cũng không thể nào đánh lại được cái tên hất ghi địa ngục đó Hey, nếu như mà bây giờ ta với ngươi cùng nhau hợp tác lại với nhau Thì có thể sẽ tiêu diệt được hắn Và giải cứu được Sammy và Sammy SE Ôi, trời ơi, tính ra đây là lần đầu tiên ta thấy rằng ta với ngươi phải hợp tác với với với, với nhau luôn á trời à, Thôi được rồi, mệt quá Được rồi, vậy bây giờ ngươi có biết cái tòa lâu đài của hắn này ở đâu không? Tất nhiên là biết rồi, đi theo ta Nhưng mà được, trước được, khi đi, đi đến tòa lâu đài đó Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng Tại vì cái tên nó mạnh lắm đó nha Được, được, được, yên tâm Chúng ta phải chuẩn bị vũ khí chứ Rồi đi, đi, đi, nhanh lên, nhanh lên Đi, đi, đi, đi, đi theo ta nè Wow Trời ơi Hóa ra đây chính là cái tòa lâu đài của tên Huggy địa ngục sao Thôi nhìn nó to, nó đẹp, dễ sợ luôn á trời Ở ờ, nhưng mà khoan, tại sao mình lại khen cái tòa lâu đài của kẻ thù đã bắt cóc Sammy của mình chứ Thôi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Phong cần nè Bây giờ bọn mình phải vô đó để để giải cứu hai người đó mới được Ôi trời cái tòa lâu đài bự dữ á trời mà nó đỏ chót luôn à trời Nhìn mà đau mắt muốn chết luôn á Ôi cái màu này y hệt như màu của Kairon Kai Kairon mà thấy cái màu này chắc Kairon sẽ thích lắm luôn á trời Ok Phong cần nè Bây giờ á à, bọn mình phải vô hôm nay á hả ôi trời đất ơi cẩn thận nha ôi trời ơi cái gì đâu mà cái tòa lâu đài ui, quái vật kìa à, sao có con quái vật gì mà nhìn cái nó <laughs> nói ghê quá vậy phong cận ấy nè ờ à, nhưng mà bây giờ nó... chắc là chúng ta không quan tâm tới nó rồi nó cũng quan tâm đến mình đâu ừ hình như nó không tấn công bọn mình kìa ơi nó quay nhìn bọn mình kìa ui ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy ơi nhưng mà nhưng mà sammy với lại là sammy ấy nè đang bị nhốt ở chỗ nào sao mà mình biết được phong không cần ấy nè ủa cái gì đây ở Hả? đây đây có một cái cổng dịch chuyển ở đây nè ủa một cái cổng dịch chuyển ờ ơi có khi nào sammy và sammy đe đang bị nhốt ở trong cổng này ông ta khi nào vậy ông không không cần đe cũng có thể là như vậy lắm á bởi vì hắn ta không thể nào mà giấu hai người đó trong đây được hắn ta phải đem tới một cái chỗ khác để bí mật hơn ừ hợp lý á Ôi, thôi được rồi vậy thì bây giờ mình sẽ cùng với phong cận Ede hai đứa một mình sẽ cùng nhau nhảy vô cái cánh cổng này để đi giải cứu sammy và sammy Ede mới được ok sẵn sàng chưa sẵn sàng được rồi vậy thì ba hai một đi thôi đi yeah thôi. à ai à ô ô ô my god trời ơi à, mấy bạn ơi cái cánh cổng vừa rồi nó dịch chuyển bọn mình đi đi đi xuống dưới địa ngục luôn rồi trời ơi, nguy hiểm thật sự luôn mà sao rơi trên cao xuống rồi xém nữa gãy chân luôn rồi á không cần sd ê không không cần sd bây giờ bọn mình phải làm gì đây hả ôi trời đất ơi cẩn thận kìa phía trước của chúng ta đang có rất là nhiều quái vật luôn kìa ôi cái gì mà có quá trời mấy con nhìn như mấy con thằng lằn vậy nhìn ghê quá à ê không cần em không cần em ê ngươi ngươi có mang theo vũ khí gì không hồi nãy ngươi kêu ngươi chuẩn bị mà Ê, à, tất nhiên là có rồi. Ê, từ từ, từ từ, tiêu diệt cái con này đã. Quýnh đâu, quýnh đâu, Mày nè, mày nè. Ôi, nguy hiểm vậy sợ luôn trời đen nói chuyện đừng lao tới ôi, ôi phong cần cái đen ngươi có vũ khí gì mà mau đưa đưa đưa đưa, đưa cho ta đi súng nè đây kiếm được rồi nè, đầu tiên á là bây giờ á tao có cái cây cúp này nè ngươi cầm cái cây cúp này trước đi cúp rồi còn gì nữa không Thứ hai nữa là ta sẽ có cái máy cưa này Trời cái gì chiến gì máy cưa luôn hả Ghê vậy Ui bơm nữa nè Đây nè đó súng của ngươi nè Đó cầm wow. lấy đi xịn vậy ta ui trời ơi quá chịu <laughs> khí ủa ngươi ơi ta, ta nói ngươi nghe nè ủa bộ nhà ngươi uh, ờ, bộ bộ nhà nhà của ngươi nhiều nhiều mấy cái món này đó sao mà tùm lum vũ khí vậy ủa thì nói chung là ta không có mấy món này làm sao ta làm phong cận đe được nên là người bớt khỏi mấy câu đi tập trung vô chủ đề đi à ok rồi để ta để ta bây giờ ta sẽ sắp xếp lên nè kiếm nè cúp nè máy cưa nè bơm nè súng nè đó nhiều thứ quá rồi ok Thôi rồi ta còn có thứ này nữa đây đó người phải cầm lấy thứ này đi chưa thứ này là quan trọng nhất

Ui trời Chắc này, này, này, này, này, quái vật thằng lằn nè Nhưng mà mấy con mấy con này phải công nhận bọn nó là quái vật thằng lằn lửa ở bên dưới địa ngục hàng vậy đó đánh cái thôi là tôi bị cháy lửa nè Ui, ui, ê Đâu quá, đâu quá Ê, từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bây giờ không cởi em không cởi em ngươi ngươi ngươi hãy gọi là gọi là đánh lạc hướng chúng đi để để để để để cho ta ta dùng súng nắm ta bắn ê nó lại gần ta kìa ta đánh lạc hướng chúng nè bắn từ đó đi nhanh lên bắn từ đó đây bắn nè bắn nè từ từ từ từ để đây cho đi ừ. một con ơi trời không ơi ơi đòi cái dính đây nè ui ưa ui ưa trời đánh tôi đau quá trời ơi đang bắn từ từ rồi cây rồi rồi đi đi đi nhanh lên nhanh lên chạy chạy chạy chạy chạy luôn chạy luôn chạy luôn đó chạy luôn đâu đánh mày xuống dưới nè đánh mày xuống dưới nè rồi chạy chạy chạy chạy chạy luôn chạy luôn ôi đây là có thằng lằn nữa nè ở đây là có thằng lằn nữa nè ơi dùng dùng máy cưa dùng máy cưa đi dùng máy cưa đi mày mày mày cha dùng máy cưa nè mày mày ơi thằng lằn thằng lằn nè thằng lằn nè trời ơi trời ơi bọn nó đông quá thằng lần với chúng tôi nè ôi trời ơi bọn nó đông quá trời đất luôn á rồi chạy chạy chạy chạy phải ăn táo vàng vô phải ăn táo vàng vô nhớ ăn táo vàng vô chứ? rồi biết rồi biết rồi biết rồi ờ, chạy đi chạy đi thằng lần với chúng tôi nè ơi phải từ đường đường đường đường đường đường đường đường nào bây giờ phải đi đường nào đường nào bây giờ ta ừ, ở đây không có đường lên rồi không bận ơi ở, ở trên này phải không ở trên này phải không qua đây qua đây ui ui đúng rồi đúng rồi qua đây qua đây ôi trời ơi à, cái cái này là cái gì đây ủa trời hình như là phải có vẻ như đây là chỗ để bắt cua thì phải hình như là bọn mình phải phải phải phải, phải bắt cua hay sao á ôi ok ok không sao không sao cái này là nghề của ta ngày xưa nha ta có đi theo gọi là anh siro của ta học bắt cua cho nên ta bắt cua giỏi lắm yên tâm ấy ngươi nhìn ta nè xem sức mạnh của hero team nè ai à, à, rồi xong rồi xong rồi xong không cần đây trời đất ơi này ra dễ Trời ơi có có có có ra vẻ gì đâu ta đâu có ra vẻ đâu ngươi nói kỳ vậy nhìn nhìn ta làm lại nè lần này là là ta ta mang đồ nhiều quá cho nên ta bị nặng thôi với bộ ai ai coi ta nè rồi làm lại cho nó xem coi đó ui ui ôi ôi có nguyên thằng lằn bên đây nè bắn nó bắn nó mày mày okay. rồi bên này bên này đấy nè bên này nè ui ui cẩn cẩn cẩn cẩn cẩn cẩn thận nha không cẩn ấy nè ôi ơi để để đây ta bắn con thằng lằn ta bắn thằng lằn ờ nó đâu rồi nó trốn rồi nó trốn rồi tiêu luôn à, nè, đây, đây, mày hả mày, một viên không cận hay không hay không hay không ok qua đây qua đây ui, ờ, rồi bên nào nữa ui bây giờ phải nhảy qua tuốt bên kia luôn nè ngươi ngươi ngươi nhảy qua trước đi phong cận ấy nè hey, đúng là cái tên phong cận này non được mà coi ta nè một 开麦。 Rồi à Rồi xong luôn Này thì non nè Này thì non nè Ngươi xạo xạo hả Ngươi xạo xạo hả Trời ơi Đúng thiệt là Phong cận e Không biết gì hết trơn Mình phải đào mấy cục này nè Hiểu không Xong mình đặt đường Mình đi qua Trời ơi dễ ẹt Vậy mà cũng biết à, Coi coi ta nè Đặt đường nè à, Đó trời ơi, Đúng thiệt Ghê ờ. ghê ghê ghê Ngươi là SE Cho nên ngươi làm sao mà có não Giống giống giống như ta được à, Ngươi ờ, nói gì Ê Ê con, con thằng lăng Thằng lăng Thằng lăng nè Ôi bị cháy hoài luôn á trời Mấy thằng lăng này ở khắp nơi luôn á ê còn con đây nè ê còn ui sao tụi sao cái tụi này nó khắp nơi luôn trời ui chạy đi chạy đi chạy đi không cần ấy nè trời nguy hiểm quá qua đây qua đây qua đây ấy cha ấy ok ấy à, ok ai à, chạy nữa ok để để để để ta để ta bên này còn con thằng lằn nè để ta để ta ui ủa sao bắn không được rồi xong hết bắn rồi ta lấy súng ngắm mày hả mày một con mày ơi hai con hay lắm đi qua đi qua Ê. ok ui trời cái chỗ này bắt cua hơi bị khó luôn á bạn ơi thiệt sự luôn á trời Ý. không sao đâu chỉ còn một đoạn nữa thôi chúng ta sẽ vượt qua rồi ờ khoan từ bên này bên này còn mấy thằng lằn à để ta <laughs> Ê, mày tự rồi. té luôn à. okay. Coi là lần tự té luôn <laughs> tự té luôn á trời Đây nhảy xuống ừ. ui ui Qua đây qua đây Trời đất ơi mất máu nhiều quá Mất quá trời máu luôn á trời Thiệt sự luôn á Bên này bên này Ui cha Ui cha Ok Ui trời Khó quá ta Ui có thằng lằn Thằng lằn nè Thằng lằn nè thầy luôn á mấy con thằng lằn này đúng khó chịu luôn á mỗi lần nó đánh mình cái là mình sẽ bị cháy lửa á bạn khó chịu trời đất ơi cái khu này á nhiều quá giật đáng sợ quá không biết là sao msd của ta nãy giờ có sợ không nữa <laughs> trời ơi tất nhiên là sợ rồi mấy mấy mấy bả là con gái mà cho nên nhìn mấy con quái vật này phải sợ chứ qua đây qua đây ừ, nhất là con con con gái bạn nếu như bạn à, mấy bạn nào mà con trai bạn cũng biết là mấy bạn nữ rất là sợ mấy con như là dán nè thằng lằn nè nhện nè trời mà sammy rất là sợ nhện luôn không biết trong đây có quái vật nhện không trời Ủa khoan tự cái này là gì đây Ủa, trước mặt là một cái lũ quái vật nữa kìa Trời ơi nguyên cái hồ là lava ơi có con gì chạy qua kìa Con gì chạy qua kìa Bắn nó bắn nó Mày người ơi đá, trời ơi con người đá trời ơi Ok ok không sao ta ta ta, ta bắn ra ta bắn ra Mày ơi để, để ta tiêu diệt hết cho Đây dùng dùng dùng dùng súng nắm bắn bắn bắn bắn bọn nó đi không không cần hết nè mày nè để là súng nắm ra mày ra ui trời ơi cái súng nắm này mạnh quá ta bắn con nào là chết con đó nè <laughs> vũ khí của ta phải tối thượng như vậy mà <laughs> trời ơi hợp lý á phong cần et ơi súng này hơi bị mạnh luôn á bạn coi nè ui ui ui ôi trời ơi đất ơi bắn phát nào chết phát đó luôn ghê quá vậy quá đỉnh luôn quá đỉnh luôn ơ nhưng mà khoan từ rồi chỗ này sao mình qua được ta ủa ờ ha tính ra chỗ này đâu có chỗ nào bắt cua đâu ừ ha tính ra chỗ này đâu có chỗ nào để mình bắt cua đâu sao mình qua được ê không cần ấy nè này là lava giả đó ta tin này là lava giả người thử người người người nhảy xuống thử đi ủa sao người con quá vậy sao người nhảy xuống đi mà người bắt ta nhảy xuống ủa giờ ta mà nhảy xuống là còn gì để cho bạn xem nữa đúng không Người nhảy xuống trước đi rồi đúng rồi thôi được rồi coi như là ta cũng để nàng người nên ta đi xuống cho người coi nè ấy ôi trời đất ơi lava thiệt hả à? lava thiệt cho đổi thôi không sao không sao không sao để để để ta ta ta, ta suy nghĩ cách khác à, ủa ủa từ từ ui phóng cự cái đen phóng cự cái đen nhìn nè nhìn nè à. ở bên trong này nó có cái gì nè ui ta đoán là bên trong này nó sẽ có một cái gì đó có thể giúp giúp giúp giúp giúp cho bọn mình nè được được tránh tránh ra tránh ra đào đào đào đào đào đào đào người người người đào bụng ta đi lên lên đào đào đào ta cũng không biết nữa ta nghĩ cái này là một cái thuyền hay gì đó ui wow. máy bay máy bay kìa oh my god nguyên chiếc máy bay luôn wow hợp lý hợp lý trời đất à. ơi kẻ nào giấu cái máy bay trong đây vậy đỉnh quá vậy vậy là chúng ta sẽ phải sử dụng máy bay để bay qua bên kia bạn ơi hợp lý luôn được được được cái này là nghề của mình mình biết bay máy bay nè ok trời ơi hợp lý hợp lý đó đào ra đào ra hí rồi ok à, trời chiếc máy bay ngầu quá ta dùng mấy cái này đi ok leo lên nè wow phong cận wow, nhìn nhìn nhìn ta nè đỉnh chưa trời ơi ngầu chưa wow. ngầu chưa à, à, bây giờ nha để cho ta bay qua bên kia xong rồi ngươi ngươi hãy chơi chơi chỗ ta được không ui trời ơi trời ơi trời ơi à. ngươi có biết bay không vậy à. thiệt luôn các bạn tính ra là mình bay máy bay kiểu gì mà máy bay bị cháy sau đó rơi xuống lava luôn may mà mình mà mình còn giữ nó lại được các bạn bay thiệt sự rồi ok leo nè phong cỡ nè bây giờ ta bay qua nó trước xong rồi người tới bên ta nha rồi ok nhất trí luôn rồi ok để ta bay qua nó cho coi nè rồi bay ra à! trời ơi các bạn ơi thời luôn á té hai lần liên tiếp luôn trời sao vậy ta tính ra bây giờ mình té thêm một lần nữa là coi như là mình ờ, mình ngốc ngốc thật sự luôn á đại ngốc luôn á bạn thôi không sao không sao cậy cậy lần này lần này chắc chắn sẽ được phong cởi nè ngươi phải tin ta lần trời này đất ơi thất vọng quá yên tâm thất vọng cái gì xem ta đây hay quá đúng rồi yeah, quá. đi được nè ui ui sao nó sao nó có chuối xuống vậy ai ai ai à! trời trời sao hay lá phong cẩn ui trời ơi ta mất quá trời máu luôn à ủa sao ủa sao ngươi bay được vậy Ủa thì ta có sức mạnh bay mà. con thằng lằn nè, con thằng lằn nè. Trời ơi. Ủa tính ra người người người có sức mạnh bay sao hồi nãy à, người không cổng ta bay bay qua luôn cho nhanh. Ờ ờ ha, quên quên quên quên. Trời ơi cái tên này, cái tên này thiệt luôn cái vậy mà cũng quên. Thôi thôi đi đi nhanh lên nhanh lên. Phải giải cứu à, gọi là Sammy với lại là Sammy SM mới được. Từ bên nào? À, à trên này trên này trên này trên này trên này trên này trời ơi, vậy mà cũng không thấy nữa. Leo đây leo đây. Hì hì. Wow! ôi lại là quá giật kìa trời ơi thằng lằn nè đây để để để để để ta để ta ta thích bắn bọn nó lắm mày ui ui ui mấy con này bự quá ôi cho chừng nha cho chừng nha mấy con này bự lắm á ai da ui da trời người đá trời ơi ai da có thằng lằn mày ơi ui trời ơi mấy con này nó mạnh dễ sợ luôn á trời cháy vậy nè à mấy cái tên kia chết đi ôi thằng lằn nè người đá người đá với chúng tôi ơi phải nạp đạn phải nạp đạn phải nạp đạn ui người đá chúng tôi nè ui thằng lằn thằng lằn lằn ơi đâu rồi đâu rồi còn con nào không ui người đá nè người đá nè người đá nè người đá ui thằng lăng thằng lăng thằng lăng người đá ôi rồi đông quá ai à, quá. sao mà thằng lăng nhiều quá vậy ôi trời mày ôi trời ơi thiệt luôn á trời từ nãy giờ bị cháy hoài luôn á mấy con quái vật này nhiều dễ sợ đi tém rồi đi tém rồi ôi trời ờ à, phong cần sd rồi sao bên dưới này à. nó có mấy con gì to quá vậy mấy con này nó bự quá ơi ơi nó leo lên kìa nó leo lên kìa nó leo lên kìa nó leo lên kìa leo lên kìa leo leo lên kìa. mày ơi ui ơi mày ui à. ui ui con con thằng lằn con thằng lằn sau lưng ui trời ơi sao mà bọn nó đông dễ sợ chạy bắn nó đi bắn nó đi ui cái con này nhìn cứ như con rùa nhá. ừ thì nó là con rùa chứ còn gì nữa ui người đá kìa có chân mày ui đá nè rồi tại sao ngươi bắn ta cái trời sao nghĩ ra tao bắn nhầm vậy trời ơi đúng thiệt á là không phải sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu như con bò cái trời có vậy thôi mà cũng quýnh chúng người ta nữa Đừng dám chửi tao ngu quá Trời đất ơi, cái đó là lỗi kỹ thuật, hiểu không? Lỗi kỹ thuật cái gì mà lỗi kỹ thuật Trời, mà nó, mà nó lên nữa kìa, mà nó lên nữa kìa Bắn nó Đúng rồi Này thì con rùa nè Này thì con rùa nè, làm súp rùa luôn Này thì con rùa nè, ok Ôi, người đá đã bắn mấy con bên dưới này luôn Mày hả mày Ôi, mày, hết đạn rồi, hết hết đạn rồi Ôi, à, bên này có có, có bơm nè, để, để, để, để, để ta chọi bơm đó Mày mày ở chọi bơm nè chọi bơm mày nè lắm mày lắm à, giờ tao mới phát hiện là có bơm đó nha ui bơm nè ui bơm nè uh, bơm nè ủa sợ chưa sợ chưa tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tới đây tới đây ui tiếp rồi tiếp rồi tiếp rồi đây người đá ôi trời ơi bắn, không được bắn không được trời bơm trời bơm mày ơi này này đùa với chúng tôi à trời bơm nè ui trời bơm nè trời hợp lý quá không cần hết nè e ơi ui trời bơm nè chết chưa thôi thôi chạy một phát thì chết liền luôn Sammy với Sammy SE trên đó kìa ờ, Trời ơi cái tên Cái tên à, Tên gì tên gì quên quên tiêu rồi Anh Husky địa ngục trời ơi. À Husky địa ngục cái tên đáng ghét này dám bắt Sammy bỏ đói Sammy của ta trời ơi À, à đây rồi thấy hắn rồi nè Hất Husky địa ngục Hóa ra là các ngươi sao Vậy mà ta cứ tưởng ai Các ngươi cũng giỏi đó không ngờ các ngươi có thể vượt qua được hết tất cả những cái bẫy của ta và đến được đây. À, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Ngươi nghĩ ta là ai? Hồi nãy ta đã nói với ngươi rồi, ta chính là Hero Team, là nhóm siêu anh hùng chứ không phải là là là là dễ bị ăn hiếp, dễ bị bắt nạt đâu nha. Ta nói cho ngươi biết bây giờ, ngươi có thả Sammy với lại Sammy SE ra không hả? Hả? Vậy thì ta xem thử coi các ngươi sẽ làm được gì nào có giỏi Thì nhào vô đây tiêu diệt ta nè Ta lại sợ ngươi quá cơ Vậy thì để xem coi ngươi sẽ làm gì nào Có giỏi thì đánh đi Đánh đi ai ai ây, trời, quý, quý, quý, quý, thiệt quá Trời đất ơi, trời đất ơi, cái gì trời đây, ơi, ta nói, phun lửa kìa Nói giỡn mà làm thiệt luôn kìa trời, trời, cái tên này có mỗi cái chiêu phun lửa, phun hoài luôn á Ây da, đau quá Đau quá, không cần ơi, nghĩ ờ, cách gì nữa nào Nghĩ cách gì bây giờ, bây giờ hắn tâm mạnh quá, giờ vũ khí từ Để, để ta, ta, ta sẽ dùng gọi là súng, uh, súng, súng, súng nắm bắn hắn này chết rồi này chết rồi ui ui à, trời ơi lửa đau quá khổ quá khổ quá tại vì cái tên này ăn ăn ăn ăn ta mạnh quá mấy cái viên đạn thường không không bắn hắn được ôi ui chết rồi trời ui. ơi cái dạ. của ta không nhầm nhò gì hết dạ. nè ui trời ơi bây giờ sao đây bây giờ sao đây mấy bạn ơi mấy bạn ơi mấy bạn có cách nào để để tiêu diệt hắn không bạn <laughs> trời ơi bây giờ phải làm sao đây mấy bạn ơi ờ, ủa đúng rồi quên mất hồi nãy hồi nãy phong cận SE có đưa cho mình cái cây súng này ồ nhìn cây súng này cũng khá đặc biệt nè để mình thử coi nó sẽ làm được gì nào ui wow trời ơi cái cây súng này nó bắn được cái viên đạn hơi bị to luôn ừ, quên quên quên quên mất mình phải lên mình tiêu diệt hắn không thôi là phong cận SE là bị bị tiêu diệt luôn á ê phong cận SE cẩn thận nha để để để để để để ta xíu ta phải lãng ra ra ra phía sau lưng hắn rồi ok phong cận ra chạy đi chạy đi nhớ nhớ nhớ là hãy đánh đánh lạc hướng hắn nha ok ơi nè ta xem sức mạnh của ta đây ta đây nè trời sức mạnh của bông cận ti ui à, à, wow trời ơi cái gì vậy cái gì mà ghê bông cận cái gì vậy tôi vừa mới tiêu diệt hắn đó wow Trời ơi, ta cũng không biết nữa trời cái vũ khí của của của của, của ngươi đưa đưa cho ta mạnh ghê luôn á bắn một phát một thôi là là hắn ta bay màu trời lũng nguyên lỗ to to đùng luôn nè trời ơi Trời gì mà ghê vậy? Gì mà ghê vậy trời? <laughs> Wow, oh không ngờ là sức mạnh của cây súng này kinh khủng lắm luôn á. Ừ, kinh khủng thiệt luôn á. Ok, thôi được rồi. Bây giờ bọn mình phải giải cứu Sammy với lại Sammy SE thôi. Yeah! Ok mấy bạn ơi, vậy là cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được Sammy cùng với Sammy SE rồi các bạn ơi. Hey, ừ, vậy thì có nghĩa là mình với Phong cận SE sẽ không còn làm bạn nhau nữa. Ê, đi ra, đi ra. Sao ra, đâu đây? Chẳng nhập đi. Không ơi, bị gì không giờ tự nhiên mình đứng hai nổ <laughs> lên yên tâm đi bây giờ á nhiệm vụ lần này của ta với ngươi cũng đã hoàn thành xong rồi coi như là kể từ đây ta với ngươi không có bạn bè gì nữa thôi sami é đe chúng ta đi thôi nào <laughs> ơi ui ơi sam à, bọn chúng biến mất nữa rồi Hay, cái tên này à, Hay, dù gì thì cũng cảm ơn ngươi nếu như mà không có ngươi thì ta cũng không thể nào có thể cứu được sammy coi như chúng ta hòa nha uhm. thôi rồi sam ơi bây giờ mình về nhà tôi nhớ sam quá chết rồi à, à, à. tôi cũng nhớ chứ thôi bây giờ đem về nhà cho tôi ăn đi tôi đói bụng gần chết mất. ghi đó tôi cho tôi ăn ok này. bây giờ về nhà đi tôi sẽ làm món à, gì ta heo quay nướng để rồi đãi sammy đó mua thêm kfc đủ kiểu luôn đó đi về ờ, thôi okay,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 Ai, cái tòa lâu đài của Husky địa ngục nè Hơi bị đáng sợ luôn á Thôi, dạ dạ dạ dạ dạ Hello team, hello team